tâm hồn con nghe lắng đồng lời của Chúa trong lòng con thiết tha một mình con với Chúa tâm tư thao thức khi chiều buồn nắng vàng nghe từng bước chẳng đi vội đi về đâu bôn ba muôn nơi con tìm hạnh phúc nhưng trong đêm thâu con gặp niềm đau và chúa biết con đi tìm tìm những ước mơ trong đời ngài vắng ở đó bên con lặng lẽ xoay bước chân con khi con bơ vơ con tìm đến chúa con man con tìm bình yên và Chúa vắng thương con hoài Ngài dẫn bước con trong đời Tình yêu ôi quá tuyệt vời Một mình con với Chúa thôi Một mình con với Chúa Trong nơi sâu lắng Bên đời con nghe vẫy gọi đường trần thế ôi mù khơi chúa ơi một mình con với chúa đôi chân con bước buôn nhẹ đôi gánh đời nghe từng tiếng yêu đầy với đầy với mình còn với Chúa Trong nơi thanh vắng Nghe lời yêu thương vô về Từ thập giá trên đồi cao thua xưa Một mình còn với Chúa Tim con bối rối khi đời còn vắng ngài là từng bước chân đi lạc lối về đâu bốn ba buôn nơi con tìm hạnh phúc nhưng trong đêm thâu con gặp niềm đau và chúa biết con đi tìm tìm những ước mơ trong đời ngài vẫn ở đó bên con lặng lẽ soi bướm chân con khi con bơ vơ con tìm đến chúa khi con hoan man con tìm bình an và chúa vẫn thương con hỏi ngài dẫn bước con trong đời tình yêu ôi quá tuyệt vời một mình con với Chúa thôi một mình con với Chúa tim con đau đớn khi đời con man dối hơn đường thập giá con lìa xa rất xa một mình con với Chúa nghe sao nhung nhớ khi ngài luôn ngóng chờ bên chiều nắng cơn mưa tìm nắng nhẹ rơi bôn ba muôn nơi con tìm hạnh phúc nhưng trong đêm thâu con gặp niềm đau và chúa biết con đi tìm trong đời ngài vắng ở đó bên con lặng lẽ xoay bước chân con khi con bơ vơ con tìm đến chúa khi con hoan man con tìm bình an và chúa vẫn thương con hỏi ngài dẫn bước con trong đời tình yêu ôi quá tuyệt vời một mình con